đây là cái cổng mình quay cái mặt ngoài cho mọi người xem người ta nói là người xưa được ờ, người ngoài hành tinh giúp đỡ và thật sự mình xem mấy cái này á mình cũng có thể tin là như vậy luôn á là tại vì mình không thể nào tưởng tượng được mấy ngàn năm trước mà họ có cái kỹ thuật quá tốt mọi người nhìn cái gạch phía trên này nè bạn à, ờ, cả nhà thấy không nó nó rất là đều đều tăm tắp luôn á Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh Tôi linh đang xếp hàng để chờ mua vé vào cái khu lịch sử ờ, Herculaneum thì cái khu lịch sử này cũng nằm ở cái tỉnh ờ, Naples thì ờ, cái cái khu lịch sử này như thế nào á linh sẽ quay và nói cho mọi người sau nhé mọi người nhìn đi giờ giờ linh bây giờ gọi là đang thui luôn chứ không phải là ngâm luôn á cả nhà tại vì à, nắng quá nắng kinh khủng luôn cái cái cái mồ hôi của mình á nó cứ đổ xuống đổ xuống đổ xuống bằng thật luôn á và linh sẽ quay cho mọi người coi cái đoạn đường đi tới đây tại vì cái đoạn đường đi tới đây thì nó rất là đẹp thật sự nó rất là đẹp nhưng mà à, và cái đường của ý cái mấy cái kiến trúc của ý cũng đẹp lắm nhưng mà khi mà linh quay á, thì nó không được tại vì lúc mà ngồi trong xe cái đường nó không có êm nó bị sốc cho nên khi mà linh quay cái đường uh, ờ, linh ngồi trong xe linh quay cái, máy của linh nó giật quá linh không có xài cái uh, chế độ chống rung cho nên linh có tiếc quá không có quay nhiều cái cảnh đẹp ở phía ngoài dọc đường cho mọi người xem uh, coi như quay được như thế nào thì uh, uh, quay và uh, chia sẻ được thế nào thì linh sẽ cố gắng chia sẻ con mèo nó cũng đợi mua vé nào đó mình đi thôi đi đi à ở đây á mình phải mua vé vào cổng và cái vé vào cổng là 13 đồng một người còn con nít á, à, dưới 18 tuổi là được miễn phí đây là cái thành phố cổ được ờ, thành lập phía ờ, năm 79 sau công nguyên và nó đã bị vùi lấp bởi cái cái trận gọi là núi lửa cái nhà núi lửa phun trào á thì ờ, nó bị vùi lấp và sau đó năm 1700 700 mấy á, thì ờ, tình cờ người ta mới phát hiện ra được cái chỗ này thì ờ, nhờ cũng có thể là chính vì nhờ cái ờ, tàn tích của núi lửa vùi lấp lâu năm cho nên ờ, những cái công trình nó vẫn còn nguyên vẹn nó không có nó không có bị phá hủy như là những thành phố khác của mình nhưng mà hiện tại thì ngoài cái à, cái cái gì nè cái của Huế ra thì Linh hiếm có thấy một cái công trình nào khác mình phải đi xuống một cái đường hầm như vậy mới ờ, tới cái thành phố cổ nha cả nhà cái trên cái đường này là không phải là dơ mà là ờ, nước á nó làm cho ờ, mấy cái cái thành tường nó bị đóng rêu con lên nó sợ vào mấy cái chỗ này lắm bây giờ sắp tới rồi cho nên nó ờ, cằn nhằn um sùm hết nó sợ mấy cái chỗ ẩm ướt tối như vậy giờ mình sắp tới cái thành phố cổ rồi nước ở đâu nó chảy ra dữ vậy ta à, ờ, có thể không nước ở đây Wow. yes. Coi kìa, lúc mà mình nhìn ở trên, nhìn xuống thì thấy nó cũng không có lớn lắm cả nhà ha mà đến khi nhìn ở đây thì mới thấy trời nó cũng ờ, to ghê á công trình công nhận người, à. người xưa làm sao mà người ta có thể xây ra những cái này ok Uh, nergens voor. Oh, misschien wel. phỏng này người ta như đang Ik denk dat ze nep zijn. Dat is ook leuk. Uh -huh. Dat we dit zijn, een kerker of Ik weet het niet. Wat staat er in het boekje? Đây họ đang sửa chữa Còn ở bên này chắc là mình mình để phải, mình phải đọc lại cái hướng dẫn á Mình biết là mấy cái chỗ này là cái gì phòng trọ không ở nên không hiểu đây là mấy cái tượng cổ mọi người nhìn đi dù là rất là lâu rồi nhưng mà mọi người thấy không người ta à, tạc rất là tỉ mỉ luôn á hoa văn vẫn còn giữ được cho tới bây giờ nắng quá nắng con nè nhà ơi mình phải ờ, đi vào cái chỗ này để mình trú coi cái này là gì ta đây là tượng của vị thần vị thần Marcus và và hai cái um, hai cái ờ, cái tượng nhỏ đó là sứ giả của tình yêu à, vì cái trận động đất và núi lửa thì cái thành phố này đã bị chôn vùi xuống khoảng 20 ờ, mét sâu 20 mét và mọi người thấy nè thì ở đây đó trên cái vách đá này nè là còn dấu vết của cái à, cái cái lần khám phá di tích đó cả nhà mỗi cái sọc sọc xuống là người ta đào quá, người ta đào sâu xuống á thì mọi người thấy đi đó đó là 20 mét luôn đó nha đây là chắc là gỗ cây cây cây gỗ hoặc là cây cột mà linh nghĩ là chắc gỗ hóa đá rồi gỗ nên nghĩa là gỗ chứ không phải là cột uh, cột đá đâu nhưng mà đã uh, bị cái trận động đất và núi lửa đã làm cho uh, hóa thành đá con lên nó la làng tại vì thật sự là rất là nóng luôn Ôi ôi, bé nó bị té ở phía trong là cái ờ, di tích nhưng mà nó chưa có được sửa chữa cho nên mọi người không có được tham quan ai cũng muốn nhìn vào cửa sổ để xem coi trong đó có cái gì hết cái nơi này á những cái bức tranh này á, là được à, xây dựng sau cái trận động đất năm 62 à, sau công nguyên và nó có bốn tượng nói chung là thật sự ra mình đọc là mình đã hiểu thôi chứ mình không biết bốn bức tượng này là à, của bốn người nhưng mà mình không biết của bốn người nào đó là của Minerva Neptune Mercury và Volcano thì mình không biết là cái nào là cái nào nha cả nhà quậy chịu quá Sì, sono voluto Yo aquí estaba con la peluca. Sí. De la guerra. Năm 62 sao công nguyên nha cả nhà mà còn giữ nguyên được như vậy nè và cái ờ, cái cái cái gọi là cái nghệ thuật của họ rồi thật sự là độc đáo luôn á hồi nãy linh có nói cái ờ, chỗ kia là mấy khúc gỗ hóa đá nhưng mà anh xã linh nói đó là than một loại than chứ không phải là gỗ nắng muốn chết đây là cái nhà của Khem và được uh, nó khoảng 1.800 mét vuông uh, là một trong những cái nhà hai cái nhà lớn nhất ở khu vực này nó gồm có trường học nữa nha cái nhà và cái cái nhà này theo kiến trúc của cái nhà này á là kiến trúc của uh, Hy Lạp cổ đại chứ không phải của La Mã mấy bức tượng này đẹp ghê không mình ờ, để mình coi thứ coi trong đây nó có giải thích về cái bức tượng này như thế nào thì mình sẽ nói cho mọi người biết chứ cái kiến thức của mình nó cũng hạn hẹp ở trên chỗ này lắm à, không ở đây không có nói về cái bức tường mà không chuyện về cái bức tường này cho nên mình chịu thôi cái giờ ơi Oh, there is an Amsterdam. Uh lúc đầu khi mà mình ờ, đứng phía trên mình nhìn xuống mình nói ờ, với nhà mình đi chừng nửa tiếng là hết cái chỗ này trời nãy giờ mình đi gần một tiếng rồi đó mà chưa có tới đâu hết đó cả nhà nó rộng kinh khủng luôn á đúng là một cái thành phố chứ mình nghĩ ờ, giống như là một cái khu nhà nhỏ nhỏ thôi ai ngờ bây giờ có nhiều thứ để coi quá đi nãy giờ hơn một tiếng rồi mà mới vượt qua cái cổng một xíu thôi Ja, inderdaad ook, ja. Het is uh, nieuw. Uh... nee. Ja? Deze ook? Oké. Eh, het, hout is een beetje verbrand. Oh, cái ô een này bị cháy nè, cả thấy cha mẹ ơi người nào cũng bị ướt nhẹp nhem hết người việt của mình nó qua đây chắc chịu không nổi đâu tại vì à, thật sự ra lúc mà lên cỏ ở việt nam mình cũng đâu có thích đi đa nắng đâu cả nhà cái à, này chắc là người hướng dẫn trên những cái bức tường vẫn còn những cái tranh vẽ cổ. Wow. This is the this is the atrium. It's a bit different from a normal atrium of the round house. Um, nghe ké cái anh hướng dẫn mm, frescoes and painting everywhere. These are cubicles around, these are bedrooms for the servants. This was the public side of the house. Are Anh... nói đây là cái phòng ngủ và của hình như là Linh Nga Linh nghe không, không không rõ lắm là hình như phòng ngủ của người giúp việc uh, Ồ, ờ, oh, có con ngựa ở trong đây nữa nè Con bò, con bò có tượng của con bò Trên vách tường là mọi người nhìn thấy không? Vẫn còn những cái hình vẽ đó Hình vẽ rất là tỉ mỉ đó dù là đương nhiên là nó không có hợp với hiện đại rồi nhưng mà vẫn còn để những cái di tích này cho mình coi để mình hiểu thêm về lịch sử của là người phòng nhỏ quá tụi mình mới nghe ké hướng dẫn thì anh ta nói là trên cái nền nhà này nè mọi người thấy không là ở ở dưới nó có một cái lớp một cái lớp vẽ khác và sau đó người ta tráng lên một cái lớp mỏng thôi người ta người ta mới vẽ lại thêm một cái lớp, ờ, lớp mới nữa và như vậy thì à, mình mới thấy là tại sao mà cái lớp này tróc đi thì lại có một cái lớp vẽ ở dưới nữa và cái nền đá này nè cả nhà cái nền nhà này nè là cũng mấy ngàn năm rồi đó mọi người có thể tưởng tượng được là mấy nhà hôm trước mà người ta làm được cái nền nhà như vậy không linh thì không thể nghĩ ra luôn á cái nhà này là của nhà giàu cho nên ngoài cái cái nhà lớn này ra có phòng ngủ cho người giúp việc còn có cả cái sân vườn nữa ai cũng ngóng ra coi hết chỗ này cũng có cái tường có lớp vẽ nhưng mà ngược sáng cho nên nó bị tối quá không để cho mọi người coi được đây là cái sân vườn này cả nhà à. mình có thể tưởng tượng đây là cái khu nhà của người tài Việt xưa ông có thể giàu được như vậy mình không biết có ra vườn được không ta hình như ra được ra được ở chỗ kia chắc là linh phải quay lại để mình đi ra khu vườn rồi và linh là muốn đứng ở trong này tại vì chải mở hết rồi đây cái này linh không nghe that music's uh, asked if uh, the, whether reconstructed it or that it's original paintings, but it's all original paintings. Some, some pieces were fallen down, yeah. they picked it up and put it in the right place, but it's all original, uh, yeah. original pictures, uh, original À, anh xã Linh mới hỏi có người uh, hướng dẫn là uh, mấy cái chỗ uh, cái này là mấy cái chỗ vá vá víu này nè thì có phải là của nguyên thủy hay không thì họ nói đúng là của nguyên thủy là ừ, có những cái miếng nó rớt xuống đó giống như linh nói hồi nãy là uh, có cái chỗ mà người ta vẽ từng lớp từng lớp và có những cái chỗ rớt xuống người ta người ta nhặt lên và, và người ta ván uh, ván nó lại wow hoàng hoàng tính quay cái phòng này đẹp quá cho nên linh phải quay cho mọi người xem cái phòng này qui est celui-ci. Tu as des encadrements partout avec. What is that? What is that? Just the house of diers. Waarom diers? Euh, comment ça s'appelle euh, Sujet au milieu. Herthout, misschien een hertentekening. Een troisième style. Và mình may mắn quá, mình được uh, chứng kiến tận mắt những nhà khảo cổ đang làm việc cái máy lên nó không còn dung lượng để chứa nữa vì linh sợ linh không quay đầy đủ cho mọi người xem trên ờ, cái chỗ này họ vẫn đang tìm kiếm cái di tích thôi cả nhà Linh quay nhanh cho mọi người xem nha để sợ cái máy Linh không còn dung lượng nữa thì mọi người sẽ không thấy hết cái chỗ này thì tiếc lắm đầu Linh nói với cả nhà là ừ, mình thấy mấy cái nóc nhà hiện đại đó cả nhà à, thì lúc đó là mình không biết mình nghĩ là người ta à, để mấy cái nóc nhà để làm ờ, giống như là là làm cái nhà cổ cho mọi người xem thì đúng là mình nói sai rồi thực ra dưới cái nóc nhà đó là ừ, công nhân và các nhà khảo cổ đang làm việc à, vẫn đang nghiên cứu thêm cho nên họ mới ờ, để những cái nóc nhà cho mình ờ, mình mình nhìn mình tưởng là họ đang ờ, xây dựng công trình ờ, hiện đại ở trong cái công trình cổ này nhưng mà không phải họ đang làm việc á mình đi nãy giờ chỉ có một phần ba cái chỗ này thôi mà lên thở không còn nổi nữa đây là cái snack bar qua đường mọi người thấy cái cái đường mình đi đá vẫn là đá cổ đại và đây là cái snack bar rồi phía sau đây nữa là có rất là nhiều cái để mình xem rộng quá cả nhà hả rộng thật sự oh hên là có gió đó nếu không chắc mình nãy giờ mình mình chết luôn á Thank you. ngày xưa người ta cũng ở gần gần nhau không ở cái nhà một cái khu dân cư thật là lớn xưa người ta làm tại vì á nếu mọi người mà nhìn ở trên để một chút mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé còn bây giờ bây giờ mình vào cái chỗ này đây là một cái chỗ à, phía trong tôi lên lúc đầu tôi nghĩ nó là một cái căn hầm nhưng mà nó không phải mà là gian này và cái cái trong cái quả muối này á là còn những cái di tích khác mà người ta chưa có khám phá ra được và người ta nghĩ là cái di tích này nó còn lớn gấp hai cái cái cái phía ngoài mà mình xem ở đây có động nước cẩn thận nếu không thì sẽ bị té và người ta ở đây là người ta đào mấy cái hầm ở chỗ này và đào sâu vào bên trong nữa để người ta thử coi người ta có tìm được cái gì không và hiện giờ thì vẫn chưa tìm ra nhưng mà mọi người thấy à, ở ở ở đây ở đây đây ngoài cái vách này á là nó còn nó nó nó nó đã hiện ra mấy cái vách đá giống như là ở ngoài mình đã xem rồi đó thì người ta vẫn đang nghi ngờ và người ta sẽ tìm hiểu thêm bên ngoài nó đã bao phủ bởi à, những cái vôi những cái cái cái à, nham thạch của núi lửa thì người ta phải um, uh, nghiên cứu xem nó như thế nào và trong đây nè ở đây là nó còn những cái uh, không phải dấu vết của thiên nhiên mà là dấu vết của con người để lại và hy vọng là sau vài năm nữa thì mình có thể uh, thấy được một cái thành phố khác một cái thành phố cổ khác trong cái khu di tích lịch sử này đang đang tưởng tượng về cái chuyện Harry Potter ở cái giờ à, cái căn phòng bí mật của Harry Potter Linh rất tin thật sự linh rất là thích được nói chuyện với con rắn luôn á cả nhà ơi chào mừng tới cái nhà hàng của linh nhé linh xạo chứ nhà hàng gì của linh đây là cái nhà hàng cổ đại nha cả nhà và ở dưới đây á, là có thể là uh, theo linh động đó, nó cũng có rõ ràng lắm thì có thể là người ta để đồ lên đây người ta nấu hoặc là để dưỡng nóng hoặc là để uh, chứa đựng những cái uh, uh, hạt ngũ cốc và ở đây là nơi dự trữ hạt ngũ cốc đây là cái nhà hàng lớn cái thành phố cổ này thật sự là rộng lớn à, Linh rất tiếc là cái máy của Linh nó không còn đủ dung lượng nữa cho nên chỉ cho mọi người xem một phần của thành phố này thôi à, Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi clip của Linh và hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé nếu cả nhà thích clip của Linh thì làm ơn hãy share like và subscribe cho Linh để Linh tiếp tục quay những cái clip khác phục vụ cho à, mọi người nữa nhé bye bye chúc à, chúc cả nhà một ngày thật vui bye bye